chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Như quý biết, đây là tuần cuối cùng của tháng 3, cũng là tuần cuối cùng của quý 1 rồi. Sau đây 1-2 tuần thì kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 sẽ dần được hé lộ. Bên cạnh đó thì với những doanh nghiệp chưa có báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022 thì cũng là hạn cuối cùng rồi, 31 tháng 3 sẽ được công bố. Khi có đầy đủ dữ liệu của kết quả kinh doanh quý 1 và báo cáo kiểm toán năm 2022 thì chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp những cái ờ, vấn đề nội tại hay là những vấn đề tài sản xấu nó sẽ được thể hiện trên báo cáo à, kiểm toán ờ, năm 2022 và từ đó chúng ta sẽ phần nào dự đoán được cái khó khăn thách thức hay cơ hội đối với các nhóm ngành doanh nghiệp năm 2023. Còn riêng về đối với thị trường thứ cấp của chúng ta, tức là về giao dịch hàng ngày thì chúng ta biết tuần qua một tuần biến động nó khá là nhiều cảm xúc đối với thị trường nó vẫn là một tuần tăng giá nhẹ của thị trường. À, phiên đầu tuần thì do ảnh hưởng bởi thông tin xấu từ thế giới, thị trường chúng ta có một phiên giảm điểm khá là mạnh, tiếp cận gần ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh 1022. Những tưởng khi thị trường đóng cửa với một phiên giảm mạnh ở giá 1022 thì ngưỡng 1020 sẽ bị phá vỡ trong phiên tiếp theo. Nhưng rất may, phiên tiếp theo thị trường có nhúng qua 1020 nhưng lực cầu nhanh chóng là tiếp cận và đặc biệt là nhóm cổ phiếu trụ cột bắt đầu phát huy tác dụng được sử dụng để kéo chỉ số và nâng đỡ thị trường. À, từ đó nó nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư và thị trường chúng ta trải qua 3 phiên tăng giá nhẹ, kết thúc tuần với một phiên cũng là tăng giá rất là nhẹ. Có thể nói thị trường chúng ta trong một tháng đi sideways trong biên độ rất là hẹp 1020 lên 1080 và nhiều khả năng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong 1-2 tuần tới trước khi có những cái xu diễn biến mới xảy ra. Đó là với thị trường chứng khoán Việt Nam. Còn với thị trường chứng khoán thế giới mà tiêu biểu là thị trường chứng khoán Mỹ thì như nào? Cũng tương tự thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua cũng là một tuần biến động sideways là chính thôi. Thị trường chứng khoán Mỹ có 4 phiên tăng điểm à, và một phiên giảm điểm mạnh. Kết quả là thị trường chỉ tăng giá nhẹ thôi. Thị trường giảm mạnh vào phiên của họp FOMC ngày ờ, dạng sáng ngày 23 tháng 3 trong tuần qua thì về các thông tin kinh tế thì có khá nhiều thông tin cả trong nước lẫn quốc tế tích cực có, tiêu cực có nhưng đa phần là những thông tin nó cũng bớt tiêu cực hơn tuần trước. Về thị trường quốc tế thì à, về thông tin kinh tế cơ bản của Mỹ thì chúng ta biết tâm điểm tuần qua chính là cuộc họp FOMC thì nội dung cơ bản của cuộc họp FOMC thì có một số nội dung chính như sau. Đây. Trong uh, cuộc họp MC thì tôi có tổng kết được nó bao gồm 8 cái nội dung chính uh, quan trọng uh, mà tôi để ở đây. Thứ nhất là Fed tiếp tục tăng lãi suất 0,25%, đúng như kỳ vọng của giới đầu tư thôi, không có gì thay đổi cả. Và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay, nhiều khả năng vào tháng 5, 5.25% và đưa lãi suất cuối cùng của Fed trong năm 2023 lên mức là từ 5 đến 5.25%, tức là trung bình 5 Ờ, lãi suất này được giữ nguyên trong cả năm 2023. Điều này được thể hiện rất rõ trong biểu đồ Dotpot. Đây, bên trái của tôi là biểu đồ Dotpot tháng 12, còn bên phải là biểu đồ à bên trái là biểu đồ Dotpot tháng 3, bên phải là biểu đồ Dotpot tháng 12 thì chúng ta không thấy nhiều thay đổi. Chúng ta chỉ thấy là cái quan điểm uh, giữ lãi suất trên cao nó có thay đổi một chút ở cái năm 2024. Cả năm 2023 thì hầu hết các chủ tịch Fed uh, chỉ có một chủ tịch Fed là muốn lãi suất dưới 5%, còn tất cả chủ tịch Fed đều muốn lãi suất là trên 5% và mức trung bình thì ở mức 3 5,1. Năm 2024 có một chút thay đổi, đó là các chủ tịch Fed muốn lãi suất ở mức cao hơn. Nó thể hiện trên cái biểu đồ dấu ờ, dot plot, cái biểu đồ mỗi ờ, chủ tịch Fed sẽ thể hiện cái mức kỳ vọng lãi suất mong muốn của mình bằng một dấu chấm và mức lãi suất thể hiện trong biểu đồ dot plot tháng 3 thì nó có tăng lên là 4,3 so với 4,1. Điều này hàm nghĩa là lãi suất năm 2024 sẽ giảm nhưng mức độ giảm thấp hơn. Trước đó thì đa phần các chủ tịch Fed kỳ vọng sẽ giảm là 1 điểm phần trăm. À, 100 điểm tức là từ mức 5,1 trung bình năm 2023 xuống là 4,1 năm 2024. Nhưng trên biểu đồ Dotpot tháng 3 thì kỳ vọng này lại tăng lên tức là lãi suất được kỳ vọng sẽ chỉ giảm 0,75 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất trung bình năm 2024 lên mức 4,3. Đây là một thông tin khá là bất lợi cho thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng về dài hạn. Là trên biểu đồ lãi suất Dotpot tháng năm 2025 và 20 và dài hạn thì không có nhiều thay đổi. Phần ờ, thứ hai thì cái ờ, chủ tịch Fed có nói đến cái việc là lạm phát đang quá cao, vượt rất là xa mục tiêu 2% và Chủ tịch Fed ngài Powell tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của Fed là đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Nếu cần tăng lãi suất cao hơn để khống chế lạm phát thì các thành viên FOMC sẵn sàng làm điều đó. Tức là mặc dù đưa ra cái mức lãi suất trên biểu đồ Rothbard là chỉ dừng ở mức 5 đến 5.25 nhưng ngài Powell cũng không quên nhấn mạnh là nếu điều đó không khơi ầm chế được lạm phát Fed sẵn sàng tăng lãi suất lên cao hơn Đấy. cái này nó đập tan cái suy đoán của giới đầu tư là Fed sẽ cắt giảm lãi suất ở tháng 9 hoặc là tháng 6 hoặc là như thế nào đó nói chung là ờ, ngài Powell cũng đã đưa ra rất là rõ cái quan điểm và hầu hết các thành ờ, cái phần thứ ba chính là ma trận biểu đồ lãi suất thì tôi vừa nói lúc nãy thì hầu hết các thành viên FOMC là thống nhất mức lãi suất sẽ giữ ở trên cao một thời gian lâu ở mức 5 đến 5.25 suốt năm 2023 và chỉ cắt giảm 0.75% vào năm 2024. Đó. Thứ ba, thứ tư chính là hầu hết các thành viên FOMC thì nhận thấy nguy cơ là tăng trưởng nền kinh tế là giảm xuống nhưng mọi người lại đánh giá là cái thị trường lao động hiện nay vẫn đang quá mạnh quá là thắt chặt cầu lao động vẫn vượt cung và các thành viên FOMC hy vọng là cái quá trình này sẽ dần được cân bằng tức là cung cầu gặp nhau và tỷ lệ dao động nó sẽ là đỡ thắt chặt hơn tại cuộc họp báo thì chủ tịch Powell cũng chỉ ra các sự diện diễn ra trên hệ thống ngân hàng gần đây đó nó chỉ là hoạt hiện tượng đơn lẻ việc vụ việc uh, ờ, SVB hay là Neutral Bank uh, bị phá sản thì nó cũng chỉ là hiện tượng đơn lẻ và hệ thống ngân hàng hiện tại vẫn đang rất là mạnh và những cái điều kiện uh, thắt chặt của tín dụng trong thời gian tới sẽ được thắt chặt hơn điều này thì chưa được phản ánh vào kỳ vọng của giới đầu tư đấy tức là chúng ta biết là đối với hệ thống ngân hàng thì ờ, các thành viên LMC khẳng định là hệ thống ngân hàng hiện nay vẫn thấy rất là ổn điều này hàm nghĩa như nào điều này có nghĩa là ngài Powell tái khẳng định là hệ thống ngân hàng hiện nay rất ổn và con đường đi của Fed là tiếp tục tăng lãi suất theo đúng lộ trình đấy là mặc định mặc dù trên đường đi nó đang chạy về đích thì nó có một số ổ voi, ổ gà, ổ chó. Đấy là những cái biến số về những cái hệ lụy khi phép tăng lãi suất lên cao thì một số ngân hàng nhỏ hoặc một số ngân hàng yếu kém sẽ bị thanh lọc khỏi thị trường. Tức là phép đã lường trước điều đó và chấp nhận điều đó. Và khi gặp những cái ổ goi, ổ gà như này thì thì cái cố xe chống lạm phát của phép đích thì nó vẫn phải đến là 2% nhưng nó sẽ phải trao đảo một chút và mất nhiều thời gian hơn. Thế thôi chứ còn hệ thống ngân hàng Fed vẫn khẳng định là khỏe tức là đồng nghĩa việc Fed thừa nhận những ngân hàng nào yếu kém sẽ bị đào thải đấy là quy luật tất yếu và Fed không quá lo lắng đến điều đó à, thứ sáu thì ngài Powell cũng nhấn định nhấn mạnh là không có đợt cắt giảm nào năm 2023 cả và mọi đồn đoán của thị trường là không đúng cũng như là thị trường đang chưa phản ánh cái ờ, kỳ vọng này thị trường đang hiểu sai À, có một vấn đề là cái bảng cân đối kế toán của Fed thì có tăng gần 400 tỷ trong tháng qua thì Fed có giải thích đây không phải là quá trình nới lỏng định lượng mà thị trường đang hiểu sai về việc phát đi tín hiệu là Fed sẽ nới lỏng uh, chính sách kiềm chế lạm phát của mình. Đó. Tức là đây là những cái phản ứng uh, bình thường để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng chứ nó không phải là nới lỏng tiền tệ. Fed vẫn cam kết là duy trì chính sách thắt chặt tăng lãi suất và thắt chặt tiền tệ nhưng với cái việc mà bảng cân đối kế toán của Fed uh, phình ngược to trở lại 400 tỷ thì nó cũng cho chúng ta một cái hình dung tức là khi tiền được cung trở lại hệ thống ngân hàng để giải quyết yếu tố thanh khoản điều này đồng nghĩa với việc là quá trình thắt chặt sẽ diễn ra lâu hơn và dài hơn và lạm phát có thể sẽ cố kết đứng ở trên cao một thời gian dài chứ nó sẽ không nhanh chóng hạ xuống như kỳ vọng của Fed. Điều thứ bảy thì chủ tịch Fed nói là người gửi tiền nên cho là tiền gửi của họ được an toàn. Tức là Fed nhấn mạnh là người gửi tiền nên tin tưởng vào cái hệ thống ngân hàng an toàn, không nên uh, thực hiện uh, ào ạt rút tiền để xảy ra cái quá trình uh, banh răn. Uh, và khi nói về chính sách giải cứu ngân hàng thời gian gần đây thì chủ tịch Fed cũng nói là những hành động này chứng tỏ tất cả tiền gửi tiết kiệm của người gửi đều được an toàn à, nhưng mà bộ trưởng Mỹ thì trong tuần có những cái phát ngôn nó khá là mâu thuẫn à, ngày 22 thì bộ trưởng tài chính Mỹ có tái khẳng định là những cái khoản tiền gửi của người dân an toàn kể cả những khoản tiền gửi mà vượt ngoài mức bảo hiểm khi được Quốc hội phê duyệt. Tuy nhiên, đến ngày 23 thì chủ tịch uh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Ian lại nói là không nâng mức bảo hiểm tiền gửi và không chắc chắn về cái việc uh, những khoản tiền gửi trên bảo hiểm 100% an toàn. Đó. Nó có những cái hành động nó đang khá là bất nhất. Cá nhân tôi đánh giá là khi muốn trấn an thị trường thì uh, giới quan chức Mỹ vẫn ờ, trấn an giới đầu tư là khoản tiền gửi của họ yên tâm sẽ được đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, về thực tế thì có thể nói là nó không hẳn là như vậy. Đó. Khi được hỏi về việc Fed tăng lãi suất có làm hệ thống ngân hàng bất ổn hơn hay không, thì ngài Powell khẳng định là quyết định tăng lãi suất của FOMC thì tập trung vào kết quả vĩ mô, nghĩa là ổn định vĩ mô Đấy, là chính chứ còn việc mà một vài cá nhân ngân hàng đơn lẻ hoặc những ngân hàng nào yếu kém thì đào thải đấy là việc đương nhiên nói chung là ông không muốn nói rõ là như vậy nhưng mà trong cái câu từ của ông ta thì chúng ta có thể hiểu được điều này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hệ thống ngân hàng, sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết để ổn định hệ thống ngân hàng. Đó. Tức là nếu trong trường hợp cần thiết, Fed và các ngân hàng trung ương sẵn sàng áp dụng các biện pháp cứu trợ để ổn định nếu nó cần thiết chứ còn không khẳng định là vì hệ thống ngân hàng trao đảo hay vì một số ngân hàng mà phá sản mà Fed phải thay đổi lập trường chính sách về tiền tệ về là điều hành lãi suất. Tóm lại là với những cái quan điểm này của Fed thì cá nhân tôi đánh giá điều này nó là sự nhất quán của thành viên FOMC, tức là trong mỗi trường hợp, mỗi giai đoạn Fed thì nó cũng tương tự như ngân hàng trung ương của Việt Nam là ngân hàng nhà nước luôn muốn thực hiện nhiều một lúc là đa mục tiêu nhưng các mục tiêu này thì nó thường là mâu thuẫn với nhau và không thể thực hiện liền một lúc. Tại mỗi thời điểm nhất định, các ngân hàng trung ương chỉ chọn được một mục tiêu quan trọng nhất. Fed thì luôn có nhu cầu thực hiện đa mục tiêu. Thứ nhất là à, chính sách à, lãi suất à, muốn giữ ổn định ở lãi suất thấp. Thứ hai là muốn lạm phát ở mức thấp. Thứ ba là muốn hỗ trợ tăng trưởng và việc làm. Mà đây là những cái điều này thì thường nó không song hành. Fed đã rất thành công trong năm 2008 khi ổn định được vĩ mô cứu được hệ thống ngân hàng mà không gây ra lạm phát. Nhưng cái giai đoạn này thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Nó không hề đơn giản như vậy. Fed muốn ổn định hệ thống ngân hàng nhưng lạm phát hiện nay đang rất là cao. Việc làm lại đang quá thắt chặt. Do vậy, cái mục tiêu hàng đầu của Fed tái khẳng định là mục tiêu hàng đầu là lạm phát thì chúng ta phải hiểu là Fed sẽ kiên định chống lạm phát đến cùng cho dù nền kinh tế GDP tăng trưởng bây giờ không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa. Có thể tăng trưởng âm, có thể không, có thể không tăng trưởng. Và cái việc làm thế Fed chấp nhận là tỷ lệ thất nghiệp có thể lên mức 4,7 đến 5%. Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn 3,5 3,6% đang quá thấp. Do vậy không có lý do gì để Fed thay đổi cái chính sách điều hành tiền tệ cả. Thì chúng ta hiểu là như vậy. Như vậy là cái giới đầu tư hiện nay đang quá lạc quan vào thị trường thôi chứ còn ờ, chính xác là Fed thì chưa bao giờ chưa chưa bao giờ là Fed ờ, nói là thay đổi cái chính sách của mình đó chúng ta hiểu là vấn đề nó nằm ở chỗ đấy và thị trường đang hiểu sai cái ý của Fed thị trường cũng đang đánh giá thấp cái khả năng là Fed giữ tiền tệ trên cao đây là một cái yếu tố nó không đúng bởi vì là đây là cái suy diễn của truyền thông thôi chứ chúng ta biết là Fed thì luôn luôn tái khẳng định là quá trình tiền tệ sẽ luôn được giữ thắt chặt và Fed sẽ không hề có cái chùn tay hay giảm lãi suất đâu đấy đấy là cái những cái yếu tố nó rất là quan trọng đối với cái cuộc họp của Fed à, có một điểm lưu ý nữa là cái lãi suất năm 2024 được dự kiến giữ ở trên cao hơn nhé điều này đồng nghĩa việc là lãi suất sẽ giữ rất là cao theo cá nhân tôi nhận định là câu chuyện Fed đến thời điểm này coi như chúng ta có thể xác định là nó kết thúc được rồi việc Fed có tăng lãi suất một lần nữa 0.25 thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều thị trường mà vấn đề tôi quan tâm nhất chính là sau cái việc Fed tăng lãi suất và giữ lãi suất trên cao cả năm 2023 như thế này thì nó sẽ cái gì sẽ tiếp diễn đằng sau thì tất cả chúng ta đều biết trước kia Môi trường kinh doanh trước kia một năm trước lãi suất chỉ ở mức là 0%, bây giờ lãi suất đã được đưa lên mức 5%, nghĩa là tăng 500 điểm phần trăm, một mức rất là lớn. Cái đầu vào của nền kinh tế, đầu vào các doanh nghiệp đã tăng 5% về lãi suất. Điều này thì mặc định là chi phí giá vốn tăng, lợi nhuận sẽ bị bào mòn đúng không? Những doanh nghiệp nào vay nhiều, yếu kém thì sẽ lòi ra là không kinh doanh thua lỗ rồi đóng cửa phá sản sẽ lòi ra là nợ xấu của trong hệ thống banh. Bên cạnh đó thì với việc lãi suất tăng thì giá trái phiếu giảm mà chúng ta biết trái phiếu luôn là một danh mục đầu tư khá là ưa thích của các ngân hàng vì trong điều kiện bình thường thì nó luôn đảm bảo có một mức lợi tức cao hơn à, mức lợi tức tiền gửi của người dân và trái phiếu cũng rất là thanh khoản nhưng trong điều kiện phép tăng lãi suất như thế này thì giá trái phiếu sẽ giảm rất là mạnh điều này đồng nghĩa việc là thua lỗ thua lỗ sẽ à, nằm trong hệ thống ngân hàng thôi như chúng ta biết đấy ngay cả cái tổng thua lỗ ờ, khi đầu tư trái phiếu của hệ thống ngân hàng Mỹ hiện nay thì cũng rơi vào mức là hơn 600 tỷ ờ, một mức rất là lớn đúng không ạ không hề nhỏ một chút nào hết do vậy chúng ta phải hiểu là đây chúng ta có thể nhìn thấy cái thua lỗ của hệ thống ngân hàng Mỹ do đầu tư trái phiếu mà hiện nay chưa được ờ, đây là thua lỗ nhưng chưa tất toán bạn nhé đấy tức là đâu phải là mình ờ, mình ấy thua lỗ đâu đâu phải là mình SBV thua lỗ đâu chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều ngân hàng khác của Mỹ cũng thua lỗ hiện nay thua lỗ rất là nhiều nhưng mà chưa công bố thôi và cái tổng hệ thống thua lỗ trên hệ thống ngân hàng của Mỹ thực hiện lỗ hiện nay thì nó còn rất là nhiều mà rồi SVB chúng ta nhìn Đấy, tổng thua lỗ này mới rất là nhỏ thôi chưa hẳn lớn còn rất nhiều ngân hàng khác còn thua lỗ lớn hơn rất nhiều quy mô thua lỗ trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng Mỹ lỗ chưa thực hiện từ khoản giảm giá trái phiếu là hơn 600 tỷ đô các bạn nhé rất là lớn đấy cái này không hề đơn giản đâu theo tôi thì cái câu chuyện của Fed là đến thời điểm này chúng ta kết thúc được rồi nhá và chúng ta Bây giờ vấn đề chúng ta quan tâm nhất chính là những hệ lụy xảy ra gì đằng sau. Thứ nhất là hệ lụy là nó sẽ là đầu vào nền kinh tế sẽ bị là lãi suất cao và bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Muốn biết bào mòn bao nhiêu thì chúng ta phải chờ báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm nay. Theo tôi thì báo cáo kết quả kinh doanh doanh nghiệp quý 1 nó chưa bị ảnh hưởng nhiều vì chúng ta biết quý 1 năm trước thì Fed mới bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3. Như vậy đối với những doanh nghiệp vay sau tháng 3 thì mới bị lãi suất cao hơn 0%, còn đa phần là quý 1 chưa ảnh hưởng, quý 2 bắt đầu bị ảnh hưởng nhưng chưa mạnh. Vì quý 2 chúng ta biết Fed mới đưa lãi suất lên 1,5 đến 1.75. Nhưng quý 3 thì thật sự sẽ bị ảnh hưởng mạnh vì quý 3 Fed đã đưa lãi suất lên là mức 3 chấm 3 đến 3.25% và báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 gần như nó sẽ phản ánh hết những khó khăn bởi vì tại thời điểm quý 4 thì lãi suất của Fed đã đưa lên mức là 4.25 đến 4.5. Nó không cách quá nhiều so với mức là 4.5 à, đến 5.25 của mức lãi suất cuối cùng. Do vậy, theo tôi những cái xấu nhất của kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phản ánh vào quý 4 và quý 1 sáng năm. Như vậy, đáy của thị trường chứng khoán của chúng ta còn lâu đã có và còn đối với các doanh nghiệp thì chúng ta biết là khi doanh nghiệp mà báo cáo kết quả lỗ, thậm chí có những doanh nghiệp phá sản thì nợ xấu sẽ phình ra. Các ngân hàng lúc này sẽ gánh rủi ro ừ, lỗ kép, vừa là nợ xấu của các doanh nghiệp, những khoản cho vay, vừa là nợ xấu đầu tư từ khoản đầu tư trái phiếu thì cái này thì cá nhân tôi đánh giá hệ thống ngân hàng sẽ cực kỳ khó khăn trong năm nay và năm sau. Và những cái vụ uh, ờ, SBV hay Credit C thì có khả năng nó sẽ tiếp tục tái diễn và đến khi nào nó kết thúc thì chúng ta chưa biết được. Chỉ biết tương lai nó sẽ rất là khó khăn. Thế thôi. Cái nữa về cái chất lượng à, tài sản và chất lượng báo cáo thì chúng ta cũng thấy nó sẽ có một cái vấn đề. Như tuần qua chúng ta biết là Credit Suisse thì được UBS mua lại với giá cuối cùng là 3,2 tỷ đô cái giá này thì nó chỉ bằng 7% cái giá trị sổ sách ghi sổ của Credit Suisse. Tức là chúng ta biết là giữa cái giá trị sổ sách của ngân hàng và cái giá trị thực thị trường định giá nó sẽ lệch nhau rất là nhiều và những cái giá trị ghi sổ đấy gần như là nó là chưa lỗ nhưng mà thực chất thì ông đã lỗ hết vốn lâu rồi. Cái này nếu ứng vào các ngân hàng Việt Nam mà làm theo chuẩn quốc tế thì tôi nghĩ là có lẽ cũng khó ngân hàng nào thoát. Bởi vì ví dụ như trái phiếu doanh nghiệp, các doanh nghiệp đang không có khả năng trả nợ thì cái trái phiếu của ông gần như là giá nó phải giảm rất là nhiều nhưng Việt Nam thì không hề có trích lập về cái đó. Hoặc là những khoản nợ xấu của Việt Nam, nợ xấu tiềm tàng nó rất là lớn mà chúng ta biết là quá trình khoanh nợ, gián nợ rồi đặc biệt là các công ty sân sau của ông chủ. Nói chung là Việt Nam là một cái ma trận mạng nhện mà sức khỏe tài chính doanh nghiệp nếu dựa trên báo cáo thì nó rất là tốt. Nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy chưa kể chúng ta nhìn thấy là các ờ, ngân hàng Việt Nam thực ra ờ, mọi người không chú ý chứ đúng ra ngân hàng Việt Nam in giấy nhiều vô tội vạ ờ, năm bảy năm trước các ngân hàng Việt Nam 3.000 tỷ, 5.000 tỷ rất là nhiều. Còn bây giờ ngân hàng Việt Nam toàn 3, 40.000 tỷ. Thậm chí có những ngân hàng lên đến 67.000 tỷ vốn điều lệ rồi. Như VPBank chẳng hạn. Chúng ta biết là cái quá trình giấy này nó bây giờ gọi là không phải tính bằng tấn nó có phải tính bằng nghìn tấn mất nên chúng ta phải lưu ý một điều đó theo tôi thì cái sức khỏe hệ thống ngân hàng của chúng ta chưa chưa hẳn đã ổn đâu tất nhiên là không ổn đến lúc nào nó lòi ra xấu thì chúng ta mới biết à, những cái gì chúng ta đọc trên báo cáo chúng ta phải hết sức lưu ý bởi vì Việt Nam thì chưa áp dụng cái chuẩn quốc tế do vậy có những cái ví dụ như là những cái khoản như ngân hàng quốc tế chẳng hạn họ mua trái phiếu khi giá trái phiếu giảm là họ phải tính đo khoản lỗ nhưng Việt Nam thì đấy rất nhiều cái khoản ví dụ như thế chấp cho vay cầm cố bất động sản không trả được cũng chưa tính vào hoặc trái phiếu này trái phiếu thì có thị trường trái phiếu đâu nên không tính nó giảm giá đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp toàn phát hành riêng lẻ làm gì biết cái chất lượng của nó cái minh bạch của nó không có nên cái điều này nó là một cái dấu hỏi rất là lớn đấy về hệ thống ngân hàng nên chúng ta không nên quá kỳ vọng vào ngân hàng à, thứ hai là tuần qua thì các ờ, chuyên gia phú World cũng nghĩ là giới đầu tư hiện nay thì đang quá kỳ vọng vào việc phép hạ lãi suất tuy nhiên nếu chúng ta theo dõi hai cuộc khủng hoảng gần đây thì mỗi khi phép hạ lãi suất thì là lúc thị trường lao dốc mạnh nhất chứ không phải phép hạ lãi suất là thị trường đi lên đó. cá nhân tôi cũng đồng tình với quan điểm này bởi vì chúng ta phải hiểu nếu phép hạ lãi suất thì tại sao phải hạ? Hạ đồng nghĩa với việc nền kinh tế nó đang rất là có vấn đề, hệ thống tài chính đang rất là xấu, rất là cần cấp cứu thì mới phải hạ. Thì như vậy nó là xấu chứ không phải là tốt. Nó hoàn toàn khác với việc Fed ồ ạt bơm tiền in đổ thẳng vào nhà tài khoản nhà đầu tư. Cái giai đoạn tiền rẻ năm 2020 nó kết thúc lâu rồi. Bây giờ nếu một khi Fed hạ lãi suất theo tôi nó là một cái trong những hành động rất là tiêu cực chứ không phải hành động tích cực đây chúng ta có thể nhìn trong những đợt gần nhất đây khi Fed hạ lãi suất này Đấy, bắt đầu từ đầu năm 2008 thị trường chứng khoán Mỹ mới lao dốc mạnh nhất mà khi Fed kết thúc hạ lãi suất này giữa năm 2008 này thì sau đó 3 tháng thị trường chứng khoán Mỹ mới mới chạm đáy đi lên mà Đấy. ngay cả cái đợt ờ, ảnh hưởng Covid này chúng ta biết khi Fed hạ lãi suất này rút phát đến cuối cùng tức là chúng ta phải hiểu khi nào lãi suất chạm đấy, thị trường chứng khoán mới chạm đáy đấy chúng ta phải hiểu như vậy chứ chúng ta đừng nghĩ đơn giản là phép hạ lãi suất là thị trường đi lên đây tôi có thể tìm cho các bạn à, Đây chúng ta có thể xem cái mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán. Chúng ta sẽ tìm ra mối quan hệ nó dễ thôi mà. Đây. Không phải là cứ phép hạ lãi suất là nới lỏng tiền tệ là thị trường đi lên đâu. Thị trường đang nhầm và nhà đầu tư đang bị đánh lừa. Đây chúng ta nhìn thấy nhá. Mỗi khi phép hạ lãi suất này là thị trường của chúng ta mới đang ở vùng đỉnh lao xuống mà. Khi lãi suất chạm đáy này, thị trường chứng khoán mới đi lên. Năm 2000 này Năm 2008 cũng tương tự như vậy. Lãi suất Fed bắt đầu hạ này, thị trường vẫn đang ở đỉnh đi xuống này. Đang ở đỉnh bắt đầu đi xuống thôi. Đến lúc lãi suất nằm yên nó đáy rồi, thị trường mới đi lên được. Nên chúng ta phải hiểu là đây là tôi đang nói đến những lần và mỗi khi Fed tăng lãi suất lên trên 5% thì thị trường bao giờ cũng xảy ra một đợt suy thoái và khủng hoảng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy điều đó. Điều này trong năm à, đây là tôi tải về chúng ta nhìn cho dễ cái năm 90 ờ, 91 này khi phép tăng lãi suất đợt đấy là cũng từ 3% lên 6% thì ờ, có đợt suy thoái nhưng đợt đấy nó không mạnh chứng khoán ờ, Mỹ chỉ giảm có 20% tuy nhiên vào lần tiếp theo Ờ, khi Fed tăng lãi suất nhịp 2 từ năm 96 đến 95 đến năm 96 này, tăng lãi suất lên 6,5% này thì sau đó thị trường lao dốc rất là mạnh. Năm 2008 cũng vậy, thị trường ta Fed tăng lãi suất này. À, năm 2005 đến 2006 204 đến 205 này, tăng lãi suất từ 1% lên 5,5%. Còn năm đợt thị trường chưa chứng khoán chưa sụp đổ mà trừ đợt Covid đi tức là đợt Fed tăng lãi suất từ 0.25 lên 2.25 theo tôi đợt này là tăng chưa đủ mạnh nhưng lần này chúng ta nhớ là Fed tăng lên trên 5% nhá mà nếu chiếu theo hai đợt trước khi Fed tăng lãi suất lên trên 5% sau đó đều trải qua một đợt đổ vỡ năm 2000 2001 là bóng bóng dotcom và năm 2008 là khủng hoảng tài chính xuống đổ vỡ có xuống mạnh lên theo cái cường độ tăng lãi suất tức là nếu chúng ta xét tổng thể từ năm 91 này đến năm 20 đến năm 96 thì cường độ tăng lãi suất của Fed là từ 3% lên 6,5% là 350 điểm phần trăm. Thì chứng khoán Mỹ lúc đó giảm là hơn 30 phần ờ, gần 30%. Cường độ tăng lần sau là Fed tăng lãi suất là từ 1% lên 5.5% thì chứng khoán Mỹ là giảm 40%, 43 40% đúng không? Từ 14.000 về 6.000 rưỡi. À đâu, hơn 50% chứ nhỉ? Hơn 50%, 55%. Mà lần này chúng ta biết là phép tăng lãi suất còn từ nền thấp hơn 0.25 lại lên là 5.25 bằng lần trước. Thì cái sự đổ vỡ của lần này nếu nó xảy ra thì theo tôi ít nhất nó phải bằng hoặc lớn hơn 208 nhưng nó không ít hơn được. Bởi vì cường độ tăng mạnh hơn nếu chúng ta chiếu theo đây là những điều chưa xảy ra nhé chúng ta đang bàn luận dựa trên những cái số liệu tham khảo của quá khứ chứ đương nhiên đợi lúc nó xảy ra xong rồi chả còn gì để bàn nữa xảy ra xong rồi toàn rồi do vậy theo tôi thì khả năng suy thoái và cái việc giảm giá thị trường chứng khoán nó không chỉ dừng dừng ở đây hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ chỉ có Dow Jones mới giảm đang 32.000 đúng không so với cái đỉnh 36.900 mới giảm đâu đó hơn 10% 13% ăn thua gì với cái mức tăng này và chúng ta nên nhớ là mỗi khi phép tăng lãi suất phải giữ trên cao một thời gian thị trường mới chính thức lao dốc nhá. Tôi thì đều nhìn thấy là trong hai lần gần đây bao giờ đáy của lãi suất thì lúc đó mới là đáy của thị trường chứng khoán. Mà chúng ta biết là lãi suất ít nhất phải 2024 mới bắt đầu cắt giảm. Đáy của lãi suất dự kiến là phải 2025 mới có đáy cơ mà. Đây chúng ta nhìn lại biểu đồ dot plot như vậy còn lâu chúng ta đã có đã có đáy của lãi suất. Đấy. Đáy của lãi suất 2025. Đấy, dự kiến là mới ở 3,1%. Đến 2026 trở đi thì mới dự kiến 2,5%. Như vậy nếu mà theo cái biểu đồ dot plot này ạ, nếu không có diễn biến bất ngờ nhé, tôi không nói. Còn bất ngờ từ giờ 2026 thì còn lâu. Nhưng nếu theo cái biểu đồ dot plot này, nếu Fed giữ đúng cái lộ trình này thì phải đến 2026 mới có đáy của lãi suất mà nếu chiếu theo tham chiếu những chu kỳ trước thì còn lâu chúng ta đã có đáy của thị trường chứng khoán nhé và mọi thứ mới chỉ bắt đầu à, nó tương tự như phép nhận định thôi nên đây là một cái phần các bạn hết sức lưu ý nhé đầu tư hết sức lưu ý không nên quá chủ quan ở thời điểm này đó, đó là về cái ờ, thông tin về lãi suất quốc tế thôi trong tuần qua thì bà Ireland bà tái khẳng định lại đấy là những khoản ờ, tiền gửi không hẳn là được an toàn Đấy. và thứ hai là hiện tượng bạch răn sẽ còn tồi tệ hơn tức là chính sách quay te xe về đảm bảo tiền gửi cái vấn đề lớn nhất hiện nay tôi đến hiện nay đối với thị trường đó là lo sợ nhất quá trình bành răn chứ không hẳn vấn đề nợ xấu nó chưa hẳn là vấn đề lớn nhất bởi vì các thị trường tài sản vẫn đang được giữ ở trên cao và đang cố kết giá ở trên cao đã giảm giá đâu mà dây gây ra nợ xấu nhưng cái vấn đề lớn nhất chính là quá trình banh răn mà chúng ta biết việc internet banking phát triển hệ thống uh, tiền uh, hệ thống uh, tài chính số phát triển thì quá trình dẫn đến quá trình rút tiền nó rất là nhanh gọn Đấy. có thể nhiều người rút tiền cùng một lúc cùng một giờ cùng một giây cùng một phút thì nó hoàn toàn có thể gây ra quá trình bạch răng và đây sẽ là hiện tượng lớn nhất mà thị trường lo sợ mà chúng ta chưa biết khi nào kết thúc. Nhà đầu tư một khi mà họ lo ngại về khoản tiền tích lũy của họ lâu nay họ bất ổn họ cứ đi rút thì ngân hàng nào cũng toang thôi chỉ có ngân hàng nhà nước in tiền ra cứu trợ thì mới chống được hiện tượng bay răn này thứ nữa là bên thế giới thì ờ, sau vụ credit C thì hiện nay nó còn một vấn đề nó khá là nhức nhối nữa chính là đớt banh Đấy. Ờ, tuần qua thì cái bảo hiểm tiền của đốt banh thì nó cũng tăng rất là mạnh tức là cái ờ, bảo hiểm về trái phiếu phát hành lên mức rất là cao trong vòng nhiều năm nay Đây, chúng ta nhìn thấy cái mức bảo hiểm đối với ờ, bảo lãnh phát hành của đốt Deutschbank bị đẩy lên mức rất là cao. Điều này nó hàm nghĩa với việc là giới đầu tư đang khá là lo ngại cho cái rủi ro của đốt Deutschbank. 525 điểm phần trăm rồi. Đấy, chúng ta biết Credit Suisse cũng có những thời điểm cái mức bảo hiểm uh, phát hành này lên đến mức là 900 điểm phần trăm và sau đó thì là bị khủng bị bị uh, tuyên bố là bị thâu tóm đấy Hiện nay đất bành chúng ta biết là có những giai đoạn cũng đã từng lên cao sau lại xuống rất là thấp chỉ mở mức 200 điểm phần trăm giờ lại tăng ngược trở lại. Đây là cái lo lắng của giới đầu tư. À, còn bây giờ nếu xét thực tế là đất banh có vấn đề gì hay không thì chúng ta rất là khó nói. Nhưng nếu chúng ta nhìn qua cái giá cổ phiếu của đất banh thì chúng ta biết là so với mức đỉnh của năm 2007 thì hiện nay đất banh chỉ còn đâu đó tầm ờ, 8% giá trị so với thời điểm đó. Thì các bạn thử hiểu xem một tài sản bạn khi mất đến hơn 90% giá trị thì là nó có vấn đề hay không ạ? Chắc chắn là có vấn đề. Vấn đề chỉ là bây giờ nó như một cơ thể bị ung thư rồi. Vấn đề là lúc nào đại phẫu thuật và đại phẫu thuật liệu có thành công hay không? À, vì nếu muốn so sánh chúng ta đơn giản chúng ta sẽ nhìn cái ờ, một ngân hàng của Mỹ đi. Đây JP Morgan đây. Chúng ta nhìn thấy đấy từ đỉnh 207 xong JP gần gần tiếp tục lập cái đỉnh mới này Đấy, tăng giá 6 7 lần hiện nay thì vẫn còn cao hơn cái đỉnh của 207 uh, 2,5 lần trong khi đốt banh sao giảm 90 mấy phần trăm nếu nhìn ở đây mà chúng ta nói đốt banh không có vấn đề thì là vô lý đúng không còn vấn đề đến đâu thì chúng ta không biết được cái này lúc nào công bố đầu biên đó nó tương tự như các ngân hàng Việt Nam trước khi bị mua không đồng tôi chưa thấy ngân hàng nào báo lỗ cả nhưng đùng một phát là ngân hàng nhà nước khi công bố mua không đồng và mỗi ngân hàng là âm vốn chủ sở hữu mấy chục nghìn tỷ thì tôi cũng không hiểu là con số tài sản và con số báo cáo nó ở trạng thái như thế nào còn đối banh tất nhiên ngân hàng quốc tế áp dụng rất nhiều chuẩn mực của quốc tế nhưng mà với cái việc như này và chúng ta biết hiện nay giá trị sổ sách của Đất Banh đang ở mức 25 đô nhưng mà Đất Banh thì đang giao dịch giá thị trường chỉ ở mức 8 đô tức là chỉ bằng 1 phần tư cái giá trị sổ sách thôi điều này thì chúng ta phải hiểu tự hiểu là nội tại nó là như thế nào nó rất là có vấn đề đó còn vấn đề đến đâu thì thì chúng ta phải chờ và chúng ta nên nhớ nhé, cái quy mô của đốt banh này thì lớn hơn SVB và Credit Suisse rất là nhiều quy mô của đốt banh này lớn hơn gấp đôi SVB cộng Credit Suisse cộng lại do vậy nếu mà thật sự đớt banh mà xảy ra vấn đề chúng ta biết đớt banh là ngân hàng lớn nhất của Đức nếu nó xảy ra vấn đề và lớn nhất là châu Âu thì thật sự nó là sẽ là một quả bom tấn có thể nó nặng ký hơn cả Lehman Brothers chứ không phải là Lehman Brothers 2.0 đâu thế nên tất nhiên là chưa xảy ra còn đương nhiên là cá nhân tôi thì tôi vẫn chờ đợi cái quả quả bom này nó xảy ra đó nhưng mà chưa biết được có thể xảy ra hay không chưa biết được chúng ta không nên vó đoán quá là sớm còn cá nhân tôi đánh giá là hiện nay cái việc mà các chính phủ in tiền vô tội vạ hạ từ 208 đến giờ nó gọi là rất là vô lối rồi Đó. nếu mà cứ in tiền giàu có được chúng ta không phải làm cái chính phủ cứ in tiền mà phát cho dân đi do vậy là cái bong bóng nợ hiện nay nó quá lớn rồi bây giờ không chỉ là nhà khách người đầu tư cá nhân nợ doanh nghiệp nợ chính phủ nợ tất cả đều tràn ngập nợ do vậy theo tôi cái quá trình giảm nợ phải diễn ra và để giảm nợ thì đương nhiên là nó phải khủng hoảng thôi đó. Cũng như nếu nợ nhiều quá bây giờ chúng ta biết là thế giới trước kia là đơn cực. Mỹ là lãnh đạo của thế giới. Nên in tiền vô tội vạ, Mỹ lập ra cái cái nhóm G7 lập ra để nó gần như là một liên minh thỏa thuận với nhau cái tỷ giá hối đoái và cùng nhau in tiền thôi. Các nước G7 in tiền không lạm phát đúng không? Còn các nước ngoài G7 in tiền lạm phát vô tội vạ luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta cảm thấy đấy manh nha cái hiện tượng là thế giới đa cực rồi, đúng không? Trung Quốc với Nga đang lập một liên minh khối BRIC muốn là đối trọng lại với khối G7 và chúng ta biết khối BRIC thực ra nó cũng rất là mạnh chiếm hơn một nửa dân số thế giới cơ mà Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Ả Rập Xê Út, Iran, Brazil, Argentina, Nam Phi những nước dự những nước đã tham gia và những nước dự kiến tham gia rồi dần sẽ có thêm nhiều nước nữa tham gia khi thế giới phân cực nó diễn ra kết hợp với việc chúng ta biết đấy hệ thống uh, Mỹ tài chính của Mỹ và châu Âu đã đóng băng cái tài sản của Nga thì các nước khác hoàn toàn lo ngại điều đó. Do vậy, cái kinh tế hiện nay nó sẽ diễn biến rất là phức tạp, không hề đơn giản. Tôi nghĩ là rồi một lúc nào đó các nước không còn tin tưởng nhau nữa, không giao dịch bằng đồng tiền USD nữa lại quay về bản vị vàng thì lúc đó nó còn phiền nữa. Thôi, nhưng đấy là những việc tương lai. Cá nhân tôi đánh giá, tôi nói như vậy để chúng ta biết là tương lai năm nay từ giờ đến năm nay và năm sau còn rất là bất ổn mọi thứ nó không hề đơn giản do vậy nếu mà nói thị trường chứng khoán tạo đáy rồi và đi lên uptrend thì tôi nghĩ là không có đâu còn đâu thì trong thị trường downtrend nó vẫn có những cái sóng phục hồi đấy là việc rất bình thường thế thôi xét về quốc tế là như vậy nhỉ về dài hạn là như vậy hệ thống banh thì tôi phân tích rất kỹ rồi kể cả những điều đã xảy ra và những điều tương lai có thể xảy ra bây giờ chúng ta trở lại với thông tin kinh tế thôi À, thông tin kinh tế của Mỹ tuần qua thì ngoài cái cuộc họp FOMC thì nó còn có những thông tin ví dụ như là doanh số nhà mới thì doanh số nhà mới thì, ờ, giảm nhẹ nhé giảm nhẹ so với dự đoán trước chuyên gia nhưng mà lại vẫn tăng so với kỳ trước tức là 640.000 giao dịch so với lại 633.000 giao dịch tháng trước đơn đặt hàng hóa lâu bền thì có giảm nhé nhưng mà giảm nhẹ so với dự đoán các chuyên gia thôi nhưng vẫn tốt hơn kỳ trước nhá kỳ trước đơn đặt hàng hóa lâu bền là âm 5% kỳ này chỉ âm 1% thôi các chuyên gia kỳ vọng là tăng chỉ số PMI sản xuất và PMI dịch vụ sơ bộ thì dự kiến tăng nhá điều này là rất là tốt đấy nó đang thể hiện là nền kinh tế rất là khỏe nó tốt cho nền kinh tế thì đồng nghĩa với việc là xấu cho thị trường tài chính bởi vì sao tốt cho nền kinh tế đồng nghĩa việc là Fed sẽ kinh tế đang quá khỏe rồi thì Fed sẽ phải tiếp tục thắt chặt à, tiếp tục kiên định với cái chính sách là là kiềm chế lạm phát của mình chúng ta biết là PMI sản xuất thì đã phục hồi từ mức 47,3 phục hồi lên 49,3 tất nhiên đây là số liệu sơ bộ nhé số liệu chính thức thì chúng ta phải đợi vào à, tuần đầu tiên của tháng 4 à, nhé thì lúc đó Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố số liệu chính thức PMI dịch vụ tăng rất là mạnh từ mức 50,6 của tháng trước tăng lên là 53, 8. Tức là PMI sản xuất thì chúng ta biết là chỉ số PMI là chỉ số tương lai. Trên 50 nó thể hiện là mở rộng, dưới 50 là thu hẹp. Tuy PMI sản xuất vẫn đứng dưới 50 nhưng mà nó đang tiệm cận 50, nó cho thấy là cái mức độ thu hẹp đang rất là nhỏ, không còn đáng kể nữa. Còn PMI dịch vụ thì tiếp tục tăng mạnh, nó cho thấy là cái khối dịch vụ đang tiếp tục được mở rộng. Mà khối dịch vụ mở rộng chúng ta biết kinh tế Mỹ là nền kinh tế dịch vụ chiếm 43% thì nó sẽ tác động rất lớn đến chi tiêu và hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng. Điều này đồng nghĩa việc lạm phát sẽ còn đứng trên cao, cao một thời gian dài rất là dài, không hề dễ ờ, trùng xuống đâu. À, niềm tin tiêu dùng thì à, tuần tới chúng ta sẽ có là cái niềm tin tiêu dùng nhé. Niềm tin tiêu dùng các chuyên gia đang dự kiến là giảm này. Niềm tin tiêu dùng thì nó là cái ờ, suy nghĩ của người tiêu dùng à, về nền kinh tế trong tương lai. Nếu giảm thì đồng nghĩa việc là người tiêu dùng là À, nhận định là nền kinh tế trong tương lai là xấu đi à, tuần tới thì chúng ta cũng sẽ có là cái doanh số bán nhà đã qua sử dụng à, dự kiến là sẽ giảm doanh số bán nhà giảm thì à, trước kỳ trước là đang tăng 8,1% kỳ này dự kiến giảm 2,8% nếu doanh số bán nhà đã qua sử dụng thực sự giảm thì chúng ta biết là điều này là xấu cho nền kinh tế tức là người ta không có nhu cầu đổi nhà tại sao lại không có nhu cầu đổi nhà mới bởi vì đơn giản là thu nhập bị kém đi hoặc là cái ờ, tài sản bị giảm đi không có khả năng mua nhà mới nữa đấy ờ, GDP cuối cùng GDP final đây là GDP ờ, cuối cùng nó vẫn dự kiến là 2,7% GDP của quý trước thôi quý 4 năm 2022 thôi không có gì số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp tuần tới cũng dự kiến là vẫn 195.000 đơn không có gì thay đổi cả tuần tới thì à, chỉ số co PCE index dự kiến sẽ là giảm xuống từ mức tăng 0,6% của kỳ trước thì giảm xuống tăng 0,4% của tháng này thôi. Cái niềm tin tiêu dùng PMI của chỉ số PMI của Chicago thì vẫn à, rất là thấp vẫn ở mức 43%. Niềm tin tiêu dùng cũng dự kiến là giữ nguyên 63,4. Có thể nói những thông tin quan trọng nhất đã, đã công bố rồi. Tuần tới vẫn có những thông tin nhưng nó không quá mạnh nữa. Xét về tin không ảnh hưởng nữa. Đó là thế giới. Với những thông tin thế giới như vậy thì cá nhân tôi đánh giá là chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục à, quá trình sideways thôi. À, và nhiều khả năng nó sẽ phục hồi nhẹ à, vì đúng theo kỹ thuật thì nó vẫn nên cần test lại vùng giá là quanh 33 ngàn trước khi à, vào sóng giảm mới có lẽ là từ giờ cho đến đầu tháng 4 tuần đầu tháng 4 thì nó sẽ tiếp tục đi sideways trong biên độ 32 33 ngàn đến à, từ mùng 10 trở đi mùng 10 đặc biệt là từ tuần 15 trở đi thì các công ty lớn của Mỹ bắt đầu công bố báo cáo về kinh doanh quý 1 khi báo cáo ra mà nó không đạt kỳ vọng hoặc nó xấu hơn dự kiến thì lúc đó thị trường hoàn toàn có thể bị kéo sụt giảm xuống à, tạo ra những cái đáy mới thấp hơn đó là về thị trường Mỹ còn Mỹ thì xong rồi bây giờ chúng ta trở lại với thị trường Việt Nam thôi đúng không tuần qua nhé thì Việt Nam thì đa phần là có những thông tin tích cực chứ không phải là thông tin tiêu cực thứ nhất là thông tin CPI của chúng ta à, thì à, quý 1 ở mức là 4,2% có giảm nhẹ một chút so với cái thời kỳ đỉnh điểm là CPI công bố hồi ờ, tháng 1 và đấy chúng ta nhìn thấy đấy CPI của chúng ta đấy đang là 4% thấp hơn CPI quý 4 là 4,5% đây cũng là một trong tương thông tin nó cho thấy là lạm phát của chúng ta đang không phải là vấn đề quá lớn và cái chính sách tiền tệ của chúng ta dự kiến sẽ được uh, linh hoạt hơn tức là theo chiều hướng là nới bớt nhưng theo tôi nó nới là nới về vấn đề thanh khoản chứ không phải là nới về vấn đề là sẽ bơm tiền sẽ có tiền rẻ nữa bởi vì chúng ta biết là chính phủ ngân hàng nhà nước tái khẳng định là muốn nắn tiền vào lĩnh vực sản xuất chứ không muốn tiền nằm trong những lĩnh vực có đầu cơ thiên hướng đầu cơ rủi ro cao như chứng khoán và bất động sản. Do vậy chúng ta không kỳ vọng là sẽ có tiền rẻ được ồ ạt bơm ra và chảy vào những lĩnh vực rủi ro như chứng khoán và bất động sản đâu. Chúng ta không nên kỳ vọng điều đó. Thứ hai là À, trong thị trường trái phiếu của chúng ta thì chúng ta biết trong hai tuần vừa qua các doanh nghiệp à, trái phiếu đặc biệt là bất động sản 5 trên 6 lô trái phiếu là của doanh nghiệp bất động sản đã phát hành được hơn 1 tỷ đô. Cái điều này nó vừa tốt lại vừa xấu. Nó tốt là tốt cái gì? Nó tốt là chúng ta nhìn thấy là kênh trái phiếu đã bắt đầu à, ấm trở lại và các doanh nghiệp bắt đầu huy động được tiền từ trái phiếu. Nhưng cái vấn đề xấu ở đây là gì? Là Tại sao chỉ trong vòng 2 tuần thì mọi thứ thay đổi đột ngột hoàn toàn? Trước đó chúng ta biết là cả gần 3 tháng đầu năm ờ, trái phiếu hầu như kênh trái phiếu gần như tê liệt. Đó. Ờ, thì cái việc kênh trái phiếu được gỡ nút thắt chính là từ cái sửa đổi cái nghị định 65. Đó. Và nới lỏng các điều kiện phát hành và điều này nó được hàm nghĩa việc là cái rủi ro nó rất là lớn nghĩa là những lô trái phiếu phát hành này rất nhiều khả năng là những lô phát hành trái phiếu để đảo nợ những Tức là bây giờ chúng ta đang thực hiện chính sách là bơm thuốc cho người nghiện. Để hy vọng lúc nào nó nghiện chán thì nó sẽ bỏ, nó tự cai nghiện. Không có đâu. Cái điều này mới bơm thuốc cho người nghiện thì càng ngày càng nghiện nặng hơn thôi. Và cái hệ lụy nay mai nó sẽ càng lớn hơn. Đấy. Thì nó có cả mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực. Nhưng theo tôi tôi nhìn thấy là mặt tích cực thì ít. Nhưng mà tiêu cực thì nhiều hơn. Đấy là cái lý do và đặc biệt là bây giờ chúng ta đang khoanh nợ xấu lại thôi Đấy. trong tuần qua thì chúng ta biết là các doanh nghiệp bất động sản cũng đặc biệt là các doanh nghiệp lớn bắt đầu có những cái hướng đi theo tôi là nó khá là tích cực tức là tìm hướng đi để tháo gỡ thanh khoản tức là tự mình cứu mình à, lá cờ đầu chúng ta phải kể đến là Vinhome tiến hành đàm phán để bán 1,5 tỷ tài sản cho Capital Land Đấy, đây là một tiến tượng rất là tích cực. Nếu thương vụ này thành công, Vinhome có thể thu về gần 40.000 tỷ. Nó là một cái ờ, khoản tiền rất là lớn giúp thanh khoản cho công ty và cũng giúp công ty có thêm tiền triển khai khai những dự án còn lại để đem lại dòng tiền. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp lớn số 2, nhà phát triển bất động sản lớn số 2 của chúng ta là Novaland, chúng ta biết rồi. Sau hơn một năm tái cấu trúc thì Novaland cũng bắt đầu có những tín hiệu tức là đã thỏa thuận đáo hạn được những cái ờ, lô trái phiếu đáo hạn được 3 ờ, lô trái phiếu trị giá hơn 2.700 tỷ. Bên cạnh đó thì cái phương án ờ, xin tăng vốn thì Novaland cũng được cổ đông chấp thuận là tăng vốn từ 19.500 tỷ lên 48.700 tỷ. Nếu quá trình tăng vốn này diễn ra thuận lợi, Novaland thu được tiền thì nó là gần 30.000 tỷ nó sẽ giải quyết hoàn toàn cái bài toán thanh khoản cho Novaland. Đây cũng là một trong những cái hướng đi. Tất nhiên chúng ta phải chờ xem thời gian tới xem có phát hành thành công hay không. Quá trình tăng vốn này có thu được tiền thực hay không. Thì nó là vấn đề. Tức là với những cái tín hiệu này thì chúng ta cũng đã thấy là cái, bắt đầu manh nha xuất hiện cái hướng đi mới. Ờ, tức là như Thủ tướng nói, các doanh nghiệp bất động sản phải tự cứu mình thôi phải bán bớt tài sản phải tìm cách ờ, chủ động hạ giá bán phải chủ động là kiếm thêm nguồn tiền chủ sở hữu để giả bớt nợ đấy, là một trong những cái tín hiệu rất là tích cực bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên những cái ờ, dấu hiệu tiêu cực bởi vì là khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ thì chúng ta biết rồi khi khủng hoảng ngân hàng thì ngân hàng mà khủng hoảng thì đương nhiên không thể tài trợ mạnh tay cho nền kinh tế không hề tài trợ mạnh tay cho các khoản vay thì hoàn toàn có thể nguy cơ lan sang thị trường bất động sản và nó lại là những cái vấn đề rất là lớn hệ lụy và có một điểm nữa là chúng ta biết là các ngân hàng Việt cũng có khá nhiều điểm tương đồng với các ngân hàng Mỹ phá sản do vậy đây cũng một là một trong những cái nguy cơ nó tiềm tàng có thể nói xét về yếu tố tin tức thì uh, tuần qua thế giới thì có khá nhiều tin tức nó ảnh hưởng tốt xấu đan xen còn Việt Nam thì đa phần là thông tin tốt thôi những thông tin xấu Việt Nam có thể là chưa có hoặc là có nhưng chúng ta vẫn đang che giấu nên chưa xuất hiện do vậy chúng ta nhìn thấy đa phần là thông tin tích cực đặc biệt là tích cực đối với nhóm ờ, cổ phiếu bất động sản do vậy chúng ta giờ không ngạc nhiên khi nhóm cổ phiếu bất động sản tuần qua thì cũng là nhóm mà ờ, tăng trưởng Đấy. Đây. Chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ nhiệt của tuần qua thì chúng ta biết là nhóm cổ phiếu bất động sản là nhóm cổ phiếu Đây, bản đồ nhiệt của nhóm cổ phiếu của chúng ta đây. Đây, đa phần các công ty tăng giá và kéo điểm cho thị trường là công ty bất động sản tuần qua. Bản đồ nhiệt của nhóm ờ, thị trường thì chúng ta cũng nhìn thấy thống kê đây. Nhóm bất động sản tuần qua tăng giá khá là mạnh 1,5%. Đấy, chỉ số ngành, nhóm chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Nhưng mà các nhóm khác như nguyên vật liệu giảm này, tiêu dùng thiết yếu giảm này, dịch vụ tiện ích giảm này, à, công nghiệp tăng này, công nghệ thông tin tăng này, nhưng bất động sản tăng rất là mạnh, tăng vượt trội cho thị trường. Và đặc biệt phiên cuối tuần chúng ta nhìn thấy đấy, có những cổ phiếu bất động sản tăng rất là mạnh, ví dụ như Novaland cũng được kéo tăng trần. Các cổ phiếu có mức tăng khá như là Phát Đạt này, HDB ờ, này, Vinhome này, ờ, GVKR này, tập đoàn công nghiệp cao su này nói chung là chúng ta bắt đầu thấy những tín hiệu le lói cuối đường hầm nhưng theo tôi đây hoàn toàn đây nó chỉ là những giải pháp tình thế nó chưa phải là giải quyết gốc rễ căn nguyên của vấn đề do vậy đối với thị trường chúng ta chưa thể quá lạc quan được và chúng ta biết là điều quan trọng nhất là những điều xấu nhất chưa xảy ra thế thôi đấy là quan điểm đánh giá tôi nhé quan điểm cá nhân tôi đưa ra quan điểm của mình có thể đúng có thể sai nó giúp cung cấp cho quý vị thêm cái góc nhìn thêm cái kiến thức để các bạn phân tích thôi theo quan điểm cá nhân tôi nhé thị trường tuần tới sẽ tiếp tục đi trong quá trình sideways thôi chúng ta nhìn thấy đấy tuần qua tuy thị trường chúng ta có 3 phiên phục hồi nhưng phiên ngày cuối tuần khi thị trường có dấu hiệu phục hồi lên nền giá cao hơn thì lại gặp áp lực bán mạnh luôn tức là chúng ta nhìn thấy trong suốt quá trình down sideways down này mỗi khi thị trường chúng ta cứ có dấu hiệu là phục hồi lên mức giá cao là bị bán rất là mạnh và sau mỗi đợt bán mạnh là thị trường lại tiếp tục có xu hướng là tiếp tục sideways down. Do vậy, có lẽ đợt này nó cũng không phải ngoại lệ. Theo tôi cá nhân tuần tới thì khả năng thị trường vẫn sẽ tiếp tục đi sideways trong biên độ là 1022 1060 thôi, không có gì cả. À, tùy từng nhóm ngành. Tức là sẽ xuất hiện những cổ phiếu đơn lẻ và những nhóm ngành đơn lẻ. Còn đối với thị trường chung thì tôi nghĩ là thị trường không có sóng to đâu. Dòng tiền cũng không được cuốn hút vào. Do vậy nếu đối với quý vị nào theo trường phái an toàn thì chúng ta vẫn tiếp tục nên lựa chọn việc là đứng ngoài thị trường còn đối với những cổ phiếu quý vị nào mà có khẩu vị là ờ, rủi ro mạo hiểm hơn thì quý vị có thể xem xét cân nhắc tìm những cổ phiếu đơn lẻ hoặc những nhóm ngành à, hút được dòng tiền có thể giải ngân với mức ờ, phù hợp vừa phải tầm 2 30% danh mục. Cái này nó là tùy khẩu vị rủi ro của mỗi người. Quý vị lưu ý là như vậy. Hiện nay thì tôi nhìn thấy dòng tiền đang được cuốn hút vào một số nhóm ngành đơn lẻ Đấy. Ví dụ như trong đó nó có nhóm ngành bất động sản chẳng hạn thì đang có những cổ phiếu có dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài giảm giá lê thê quay trở lại đáy hoặc là những nhóm ngành dự kiến kết quả kinh doanh tiếp tục tốt chưa cổ tức cao ví dụ như nhóm ngành ờ, năng lượng chẳng hạn cổ phiếu than hoặc là một số nhóm ngành khác ờ, báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 tốt thì quý vị phải tùy theo thôi nhé nhóm ngành phòng thủ như nhóm ngành điện nước y tế nói chung là theo tôi sóng lần này nó là những sóng nhỏ thôi đấy mà xuất hiện riêng lẻ ở một vài cổ phiếu riêng lẻ một vài nhóm ngành riêng lẻ quý vị phải cân nhắc rất là kỹ còn đâu quá trình tổng trận đánh lớn thì theo tôi chưa có đâu không có đâu nên quý vị phải tự quyết định lựa chọn thôi quý vị nên nhớ nhé trong đầu tư thì quý vị luôn đúng còn tất cả mọi người đều sai đó các bạn phải nhớ là như vậy tại sao mọi người sai bởi vì không kiếm được tiền tư vấn đúng thì đấy là các bạn giỏi còn tư vấn cho bạn mua sai thì là người tư vấn sai đúng không còn các bạn thì luôn đúng bởi vì các bạn mua đúng thì các bạn lãi còn các bạn mua sai thì các bạn lỗ lãi lỗ đều là quyết định của các bạn đúng không nên các bạn nên nhớ trong đầu tư mình phải tự quyết mình luôn đúng còn tất cả mọi người đều sai cứ nhớ điều đó do vậy mọi thông tin đều ở góc độ tham khảo đó đó là toàn bộ cái nhận định thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 3. Tôi nghĩ là thị trường chứng khoán Việt Nam ờ, cái với cái đặc thù của Việt Nam là mọi thông tin nó không được quá minh bạch và chưa được áp dụng chuẩn quốc tế. Do vậy khi đọc báo cáo tài chính thì các bạn phải hết sức lưu ý. Đặc biệt nếu báo cáo tài chính như doanh nghiệp nào mà được kiểm toán lưu ý thì các bạn lại càng phải cẩn thận bởi vì lúc đó là cái chất lượng tài sản của những doanh nghiệp không được tốt lắm. Ờ, cá nhân tôi đánh giá là chất lượng tài sản và chất lượng báo cáo doanh nghiệp của chúng ta là chưa được tốt lắm do vậy các bạn phải áp dụng cái kỹ năng nó rất là rất là tốt để lọc ra những doanh nghiệp nào tốt để từ đó có thiên hướng là thời điểm này các bạn biết là thời điểm đánh nhanh thắng nhanh nó hết rồi thời điểm tiền rẻ mua gì cũng thắng nó quá lâu rồi chắc chắn nó phải trở về với cái thời kỳ là giá sẽ dần phản ánh cái giá trị nội tại thực của doanh nghiệp nên những doanh nghiệp nào mà kết quả kinh doanh tốt, báo cáo tài chính tốt, ngành nghề kinh doanh triển vọng thì hoàn toàn có thể bơi ngược dòng và tiếp tục tăng trưởng. Còn những doanh nghiệp nào xấu thì rõ ràng hoàn toàn có thể tiếp tục đào chen. Còn những doanh nghiệp nào mà trung bình, tốt vừa phải, xấu vừa phải thì có lẽ là đi theo đi theo sóng của thị trường chung thôi. Mà thị trường chung thì chưa có sóng. Đấy theo tôi là điều quan trọng nhất là những cái gì tồi tệ nhất chưa xảy ra còn có khá nhiều nhà, nhà đầu tư cũng như khá nhiều chuyên gia à, có hô hào và có đưa ra là thị trường chạm đáy rồi thì đỉnh của lãi suất là đáy của là chứng khoán sai nhé tôi chưa lần nào tôi thấy đỉnh lãi suất là đáy của là chứng khoán nào mà tôi chỉ thấy là đáy của lãi suất thì là đáy của chứng khoán thì đúng rồi còn đỉnh của lãi suất thì không phải đáy của chứng khoán đâu do vậy ờ, có vẻ nó không được đúng lắm nó có gì ở đó nó hơi sai sai một chút chúng ta lưu ý chúng ta cũng nên nhớ giống như Việt Nam á à, giai đoạn trước á, chúng ta biết đáy của chứng khoán chúng ta là cuối 2022 đầu 2023 đúng không ờ, đỉnh của lãi suất của chúng ta là 2020 2010 2010 2011 cơ mà đầu 2011 cơ mà sau đó lãi suất của chúng ta như có xu hướng nhích giảm nhẹ dần đấy còn đáy lãi suất của chúng ta tức là lúc đó rơi vào 2015 thì chúng ta biết 2015 thì trường chứng khoán chúng ta mới bứt phá 6 năm rưỡi mới chính thức đi lên đấy chứ. Còn trước đó nó cũng đi sideways up thôi. Ờ, tất nhiên là thị trường của chúng ta trong những điều kiện bình thường, lúc đó là kinh tế thế giới nó đang áp chen rồi thì chúng ta mới đi sideways up được. Còn trong những lúc mà thị trường chen ờ, hoặc là sideways down thì đa phần là chúng ta sẽ biến động tương đồng với thế giới mà thế giới thì như tôi nói rồi, đây Mỹ đây. Vẫn ở đỉnh mà, Mỹ với 32.000 nếu mà so với tương quan thị trường chứng khoán Mỹ. Đây, vẫn còn khá gần cái đỉnh 36.000, chỉ cách cái đỉnh 36.000 nó có 13% ăn thua gì. Nếu chúng ta so tương quan thì có lẽ chứng khoán Mỹ còn phải đi rất là sâu nữa. Đây năm 2000 đây thì chúng ta nhìn thấy lúc đó là lãi suất tăng ờ, năm điểm phần trăm thì chứng khoán Mỹ lúc đó giảm 39%. Đấy. Bây giờ chúng ta cứ tính là xem, lúc này là tăng 350 điểm cơ bản nhá. Còn năm 2008 này, à, lãi suất Mỹ là tăng 425 điểm cơ bản thì giảm 54%. Lần này lãi suất của Mỹ tăng 500 điểm cơ bản cơ mà. Thì tôi nghĩ là nếu đúng theo cái công thức này, đúng theo cái quy tắc này thôi thì lần này khả năng là chứng khoán Mỹ không thể giảm thấp hơn 54% được. Còn tất nhiên là đây là chúng ta mới dự đoán thôi, ờ, chưa xảy ra. Đấy, thì cái việc nó về lại đáy 25 tầm độ giảm 60% độ 15.000 cũng là bình thường có gì bất ngờ đâu. Chứ còn nếu đứng 32.000 này mà lên tiếp thì tôi nghĩ là vô lý trong điều kiện mọi thứ nó đang có xu hướng xấu dần đi. Tức là những thứ xấu nhất nó còn ở phía trước Fed tăng lãi suất nó chỉ là điểm bắt đầu thôi. Cái hệ lụy đằng sau khi Fed tăng lãi suất và giữ trên cao nó mới là cái vấn đề quan tâm. Do vậy, theo tôi mọi thứ còn ở phía trước. Tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. Quý vị tin hay không tin đây là quyền của quý vị thôi. Không không không không có vấn đề gì cả. Ok, à, tôi xin kết thúc buổi nhận định thị trường. Nó khá là dài rồi. Và phân tích rất là chi tiết những cái uh, yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường rồi chúc quý đầu tư có những lựa chọn sáng suốt